Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021, tức ngày 12 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Thìn hôm nay là Canh Tuất, Bính Tuất. Con giáp xung tháng Kỷ Hợi là Tân Tỵ, Đinh Tỵ. 1. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý đang được tam hợp che chở trong ngày thứ ba này. Các thần này xuất hiện cũng là lúc thần tình yêu đang đến gõ cửa nhà bạn Vận mệnh đào hoa đang tạo điều kiện thuận lợi, để người độc thân có nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao. Cũng trong hôm nay, nhờ chính tài mà những nỗ lực về tiền bạc của những chú chuột, từ trước đó đã được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu, tuy nhiên, với tài chính, bạn không thể chủ quan, cần lập ngân sách cụ thể cho từng công việc của mình nhé. Thủy thổ tương xung cho thấy sức khỏe của bản mệnh gặp phải một số vấn đề bất ổn, đó là lý do gần đây bạn hay mất ngủ hoặc giấc ngủ chập chờn, khó yên. Có thể nguyên nhân đến từ những căng thẳng, lo lắng của bạn trong thời gian qua, bạn nên tìm cách tháo gỡ phiền muộn thay vì lạm dụng vào thuốc ngủ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 2. Tử vi tuổi sửu. Cục diện thiên sửu tương phá là điểm báo tiểu nhân phá hoại, công việc của người tuổi sửu trục trặc không được như ý. Con giáp này không để ý đến các mối quan hệ nơi công sở, đắc tội với tiểu nhân lúc nào chẳng hay. Bản mệnh có thể, vì thế mà sẽ phải trả giá khi bao nhiêu công sức bỏ ra bị tiểu nhân đạp đổ. Kiếp tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của với con giáp này. Bản mệnh nên cẩn trọng trong những quyết định đầu tư kinh doanh. Đừng vội tin vào những lời đường mật, bạn có thể bị lừa gạt đó. Hôm nay, Mối quan hệ giữa bạn với người ấy cũng xuống cấp vì quá mải mê với công việc, không đói hỏi gì tới đối phương. Dường như bạn đang cần học cách cân bằng giữa thời gian cho công việc và cho mối quan hệ tình cảm của mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, chớ vui quá mà nói lời thiếu suy nghĩ. Hung thần thiên quan đang rình rập, Báo hiệu họa thị phi đeo bám con giáp này trong ngày hôm nay. Họa từ miệng mà ra chính là lời nhắc nhở cho những chú hổ trong ngày này. Có thể những điều bạn nói hoàn toàn không có ý xấu, nhưng vào tay kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi thì mọi chuyện lại khác. Bản mệnh có thể sẽ phải hối hận vì nghĩ mọi người đều vô tư và thoải mái, nhưng mình nên không đề phòng bất cứ ai, tới khi tai họa ập tới mới tỉnh ra thì đã muộn. Mộc khắc thổ còn cho thấy người tuổi dần gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm, Hai người thiếu sự chia sẻ với nhau những chuyện gặp phải, những vấn đề đang tồn tại, nên khó lòng thông cảm được với những lúc không sắp xếp được tình cảm và cuộc sống. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tị. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão trở nên dễ nóng nảy, có gắt hơn thường ngày do chịu ảnh hưởng của cục diện thìn mão tương hại. Bản mệnh cảm thấy không hài lòng khi bao công sức của mình bỏ ra cuối cùng chẳng thu về được thành quả gì cả không kiểm soát được cảm xúc, bạn dễ nóng giận vô cớ do cảm thấy bản thân không được người khác tin tưởng. Sự nóng vội, cáu kỉnh, không biết cách ăn nói rõ ràng chỉ khiến bạn nhận lại càng nhiều phản đối của mọi người. Thậm chí bạn còn có thể bị hiểu lầm là vô lệ khi phát ngôn không đúng mực. Ngũ hành tương xung, vận trình tình cảm lại không được tốt, tuy không nhàm chán đến mức phải nói lời chia tay, nhưng cũng không thể phát triển sâu đậm thêm. Mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ như vậy cũng không phải là kết quả bạn mong muốn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn. năm Tử vi tuổi thìn. Thìn thìn tự hình báo hiệu công việc của người tuổi thìn có thể vấp phải không ít trục trặc trong hôm nay, do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm liên quan tới lợi ích cá nhân. Trước khi đưa ra một quyết định nào đó, bản mệnh cần suy nghĩ thật kỹ, nếu có tính khả thi thì hãng tiến hành còn không thì cứ dành thời gian tìm hiểu và tham khảo thêm ý kiến từ mọi người. Tỷ Kiên còn nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn thận kẻ tiểu nhân ngay bên cạnh. Bề ngoài người này tỏ ra thân thiện, khéo léo nhưng bên trong lại ủ mưu tính kế, tìm mọi cách để hãm hại và hạ bệ bạn trước mặt người khác. Chuyện tình cảm trong ngày không có khởi sắc, đào hoa ảm đạm càng khiến những chú rồng mất niềm tin vào tình yêu. Với người độc thân thì có lẽ cần dành thời gian quan tâm hơn tới chính bản thân, chăm lo đời sống tinh thần để tạo sức hấp dẫn cho chính mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Thiên ấn xuất hiện hôm nay của người tuổi Tỵ giúp cho công việc của bản mệnh có khởi sắc khá rõ rệt. Bạn được cấp trên tin tưởng trao cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu làm tốt nhiệm vụ này, rất có thể bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình. Tuy nhiên, dù có đang đạt được thành công tích cực, bạn cũng không nên tự phụ quá. Những khó khăn phía trước còn rất nhiều và bạn cần sự tập trung để tránh đi lạc hướng. Thay vì chê ai đó không bằng mình, bạn hãy tập trung cải thiện kỹ năng mà mình đang có sẽ tốt hơn, tránh phí phạm thời gian. Hỏa sinh thổ cho thấy vận trình tình cảm của những chú rắn đang có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc. Hai người cảm thấy gắn kết với nhau, hơn sau những cuộc cãi vã vì chưa thực sự hiểu nhau trước đó. Thật may mắn vì hai bạn đã quyết định trao đổi thẳng thắn với nhau, nên vấn đề được giải quyết rất nhanh. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tuất. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Nhờ chính ấn chiếu mệnh, người tuổi Ngọ có thêm sự tự tin, để quyết tâm và nỗ lực chứng minh con đường mình lựa chọn là đúng đắn. Hãy tận dụng những thách thức hiện tại như một cơ hội để tiến lên trong công việc,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 cũng cần phải hiểu rõ về nó. Đừng chỉ nghe người khác tán thưởng như rót mật vào tai mà cho rằng nó phù hợp với mình, tới lúc té ngã rồi cũng chỉ đành một mình ôm hận. Thổ khí vượng khiến con giáp này cảm thấy bí bách trong người, tâm trạng sụt giảm, không có hứng thú làm bất cứ thứ gì. Hãy thử tâm sự với nửa kia về những điều khúc mắc trong lòng xem sao nhé, đừng lúc nào cũng âm thầm chịu đựng một mình. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, 9. Tử vi tuổi thân Nhờ thìn thân bán hợp, nên vận trình tình cảm của con giáp tuổi thân trong hôm nay rất ổn định, bạn không phải lo lắng về điều gì hết. Tuy có lúc vợ chồng tranh cãi to tiếng nhưng mâu thuẫn nhanh chóng được giải quyết, tình cảm ngày thêm gắn bó. Các cặp vợ chồng mới cưới có thể nhận tin vui về con cái trong thời điểm này. Cũng trong thứ ba này, những chú khỉ có cơ hội tài lộc rất rõ ràng nhờ thực thần phát huy sức mạnh. Người làm công ăn lương,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 Người tuổi dậu cho thấy lục hợp xuất hiện trong ngày thứ ba này, mang tới cho người tuổi dậu những niềm vui khi công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn khá. Tin tốt dành cho bạn chính là, các quyết định của bạn trong thời gian qua đều đang đi đúng quỹ đạo của nó. Tuy nhiên, hành trình trước mắt vẫn còn rất dài. Lại thêm thương quan chiếu mệnh nên bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong công việc. Tuy nhiên chuyện gì cũng có phương án giải quyết, Điều quan trọng là bạn phải bình tĩnh và kiên trì với mục tiêu bạn theo đuổi bấy lâu. Ngũ hành thổ sinh kim nên đường tình duyên của những chú gà có phần khởi sắc hơn. Bản mệnh hạnh phúc khi được người ấy hiểu và thông cảm cho những vất vả hiện tại của mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, thân. 11. Tử vi tuổi tuất. Thìn tuất tương xung báo hiệu điểm tranh đấu, cái vã trong cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Bản mệnh vốn sống theo phương châm dĩ hòa vi quý, không muốn gây sự hay xen vào chuyện của ai, nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy, liên tục vướng phải những rắc rối không đâu. Còn trong chuyện tình cảm, nhiều giao cằn khiến tình cảm lứa đôi căng thẳng. Thời gian bên nhau không nhiều, đã thế hai bạn lại còn giận hờn, cãi vã vì những chuyện không đáng. Có lẽ cả hai nên cho nhau thêm thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ hiện tại, cũng như cách cư xử của mình. Tịch Kiên còn nhắc nhở bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, kẻo vợ chồng lục đục phát ngôn những câu chữ quá phận ảnh hưởng tới con cái. Điều gì nên nói thì nói, không nên nói thì tạm thời cho qua, tới khi bình tĩnh hơn hẳn giải quyết, thẳng thắn không đúng lúc chỉ gây thêm rắc rối mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi. Hôm nay nhờ có thiên tài ngự trị, nên vận trình tài lộc của người tuổi hợi có cơ hội vụt sáng, làm ăn, kinh doanh có lãi, ký được hợp đồng giá trị kinh tế cao, làm tới đâu nhìn thấy lợi nhuận tới đó, nếu làm công ăn lương được xếp khen thưởng, đồng nghiệp tặng quà. Tài chính ổn định giúp bạn có nền tảng vững chãi để thực hiện kế hoạch ấp ủ đã lâu. Đừng nên chần chừ thêm nữa, bởi tiền mà không được sử dụng đúng mục đích ngay thì rất dễ khiến con người này lòng tham và tiêu vào những việc không cần thiết. Thổ, thủy xung khắc khiến vận trình tình cảm không được thuận lợi, đôi lứa yêu nhau hờn dỗi,